Nhanh lên đi Người nhận xác đến rồi à. Chú Tăng kêu tôi vào nói cho cậu đấy à, Chú không thấy tôi đang bận lắm sao Đừng có hối nữa Cô thật phiền phức Bây giờ khoa học đã tiến bộ rồi Xin lỗi nhé ngậm miệng lại anh Hải Chú Tăng muốn tôi giúp anh và học hỏi anh ừ, Được rồi Đẩy cái xác ra đi Đẩy nhanh ra đi cái gì nữa đây Có một người chết sáng nay Trang điểm nhanh đi Anh sợ hả Vậy là anh thua rồi Đưa tiền đây nhanh lên Bạn của tôi là một thằng gian xảo Chờ chúng ta đi đâu chơi đây Tất nhiên là ván ba thiên đường rồi Nhưng chỉ có 200 Có vấn đề gì sao Này, cược 100 không Tôi sẽ uống ly rượu mà không cần vợ nón ra Thật không đấy Cô không tin hả Được, tôi cược 100 Được rồi, nhìn đây Các người nhớ đấy Tao không bỏ qua đâu Đại ca Hai tên đó mạnh quá Đánh bọn em tơi tả như thế này Ông Trâu Ông tìm bọn tôi à Cậu là thầy Phong phải không Mau vào giúp tôi Đây là đồng nghiệp của tôi Tên là Hải Tại sao ông lại che mắt vậy Cho tôi nhìn thử xem nó đang ở trong đó đó Im lặng Tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ Đây là rượu thuốc Nó sẽ giúp ích cho ông đấy Chỉ có một trăm rưỡi thôi thì nó là của ông Rất hiệu quả Im lặng Chịu im lặng ngay khi cả cái chân ông bị dẫm lên chứ Đến Đến đây Đi Ở đó Phim được thuyết minh bởi Thái Nguyễn Số điện thoại 035 873 8372 Cô à, đi xuống trước đi ừ, Mọi chuyện đều có thể thương lượng mà Cô ấy tại sao không phản ứng vậy Ah! Này phụ một tay đi Con quỷ muốn giết cô gái này Nhanh lên Hmm. Ờ, à. À, Anh trai, đừng xen vào khi tôi đang làm việc Con quỷ kia, nói tên ngươi đi Ta tên là Trần Đại Lâm Cô ấy với ngươi không thù không quán sao ngươi lại hại cô ấy Cô ấy là bạn gái của tôi Bị lão già kia dụ dỗ Tôi rất tức giận Nên đã đi tự tử Tôi muốn cô ấy chết cùng tôi Ác quá ác quá Chỉ có vậy mà ngươi muốn giết cô ấy Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học Ngươi ác quá Ta không cho ngươi đầu thai nữa Vừa rồi ai nhập vào tôi vậy Là hồ ly tinh Con quỷ này cũng do một phần Cũng do lão già mập gây ra một phần Ông ấy cua bạn gái của hắn nên hắn đã đi tự tử Xuống dưới chán quá Nên hắn muốn cô ấy theo cùng này, thu xếp nhanh đi Đừng hối, không có chạy lấy tiền của lão già đó đâu Chúng ta phải nghĩ cách lấy tiền hắn Lão già này phiền thật Hãy để tôi ra tay Được, đi trước đi Lão già, ngươi dám thua bạn gái của ta Ta giết ngươi Ta phải giết ngươi à. Cứu với đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Hãy bình tĩnh. Nó ở đó. Nó đang nằm trên người ông kìa What? để tôi uống sao Tất nhiên là không rồi <laughs> Hai cậu làm tốt lắm Đây là thù lao của hai cậu Cảm ơn Con ma nó đang ở đâu vậy Nó đang ở trong điện thoại này Ông muốn lấy lại không Không Làm ơn mang nó đi chừng đi Vậy thì cảm ơn Tạm biệt ông à. Bye bye. lên trên đó ăn cùng với chúng tôi không? Không, ờ, tôi ở đây, có một đám ma vào ngày mai. Tôi đã giới thiệu cậu để cầu siêu. Chuyện nhỏ mà, ờ, hẹn ngày mai gặp lại. Oh, Cô là học viên mới à Phải rồi Cô cần phải thả lỏng người ra Đúng rồi Hít vào Cô đứng tắn như vậy không đúng đâu Cô có thể bị người khác đánh cục từ à? phía sau Nhìn tôi làm mẫu đây này Thấy không? Rất chắc chắn Cô định giết tôi hả? Lên mà Hả? Bộ nghiêm trọng vậy sao hả Nghiêm trọng lắm Tên cô là gì Từ tử sang Vậy cô đang sống ở đâu Phòng 45 đường Tử Châu Cho tôi xin số điện thoại của cô đi Cô có gia đình chưa Chưa có nữa Thế cô bao nhiêu tuổi rồi Đây là bí mật của tôi Tôi đau quá Tôi đau quá đi Anh đừng làm tôi sợ Để tôi kêu sư phụ ra giúp cho anh Đừng kêu thầy ra Chỉ cần so bóp chỗ đau là được rồi Cô so bóp thì sẽ ổn thôi Phải rồi chỗ đó đó Cô có tới ba cánh tay sao hả Thấy thoải mái không Các bạn đến đây là học cách để bảo vệ cho mình. Hôm nay, tôi sẽ chỉ cho các bạn những cách tự bảo vệ đơn giản nhất. À. Trường hợp thứ nhất. Trường tay phải của anh đánh vào tôi. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Không nhìn kịp sư phụ à. ơi. Ừ. Sư phụ làm thêm một lần nữa đi. Được rồi, cố gắng nhìn kỹ nhé. Trường hợp thứ hai Hãy đánh vào bụng của tôi Vẫn còn nhanh lắm Tôi không thấy rõ Được rồi Tôi sẽ làm thêm một lần nữa Bây giờ sẽ là trường hợp thứ ba Lại đây Hãy đá vào hắn dưới của tôi Chú ạ, à, à, con còn chưa đá sao chú đã đánh rồi Cho người đá lỡ trúng thì sao Nhìn thấy rõ rồi Được rồi, bây à. giờ các bạn thực hành đi Xin lỗi Tôi vẫn chưa thấy rõ Làm ơn, làm thêm một lần nữa Cái gì hả? Lão già ông muốn giết tôi sao? câm cái miệng lại đi Phải làm cho tới khi học viên thấy rõ thì thôi Bắt đầu làm lại Trường hợp thứ nhất Dùng tay đánh vào mặt tôi Trường hợp thứ hai Sau này con không tập trung với chú nữa đâu Cậu không làm thì ai làm Chẳng lẽ tôi lấy học viên ra thực hành nếu tiếp tục Con nghĩ không chỉ xương sườn Mà còn tới những bộ phận khác nữa Đó cũng là bài tập luyện cho xương sườn Tập cho cậu cách chịu đựng Với lại Cậu có cơ thể lực lưỡng không chết được đâu ờ, Không chết nhưng cũng sẽ tàn tật Ông trời cho cậu cơ thể này Là con cháu nhà võ Phải có tinh thần thượng phong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 Cậu làm gì vậy Đang chơi trò chơi Thiên sứ bắt ma sao Nhanh giúp bạn của tôi à. mau siêu thoát đi Bạn của ông làm sao mà chết vậy Hồi lúc chúng tôi ở Malai Bạn của tôi và tôi đã đi tìm tinh linh chuối Bạn của tôi làm chuyện ấy với nó cho đến kiệt sức mà chết Tôi đã từng thấy ma, nhưng chưa nghe đến tinh linh chuối. Cậu còn trẻ làm sao mà hiểu hết chuyện đời được. À. Bạn của tôi và tôi luôn đi tìm những điều bí ẩn. Nhưng đáng tiếc bạn tôi không còn nữa rồi. Tinh linh chuối hình dáng nó ra sao vậy? Cũng như chúng ta thôi. Cô ấy nhìn giống người mà cậu muốn làm. Nếu như vậy thì ngon quá rồi Tôi sẽ muốn cô ấy giống như Trương Mẫn Còn tôi sẽ là Châu Tinh trị lấy Trương Mẫn ờ, Nói mình là Châu ờ, Tinh trị có hơi lố quá không ờ. Kể tiếp đi chứ Cậu thật sự tin chuyện này chứ Tin, rất tin là đằng khác Được rồi, vậy chúng ta đặt cược đi các cậu không dám cược hả? Nếu các cậu tìm được tinh linh chuối thì sẽ thắng. Được rồi, chúng tôi đồng ý. Cược bao nhiêu? 10 dạ, ngàn. Dạ, được. Tối nay lúc 12 giờ, chúng tôi sẽ đi tìm tinh linh chuối. Cậu có bị bệnh không đó? Đừng lo lắng, nếu thắng cược, chúng ta sẽ có tiền trả nợ. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ à, cậu Nhưng nhiệm vụ lần này khó nhai lắm Thỏa thuận vậy nhé Lúc 12 giờ, gặp nhau tại vườn chuối Ai không tới là con cày nhé Để tôi đưa các cậu tới vườn chuối khẳng Trương lên Bữa nay trăng tròn rồi Tất nhiên bữa nay là 15 tây mà Sai, cậu nói sai rồi Sai chỗ nào chứ Trăng chỉ tròn vào ngày 15 âm lịch thôi Trước tiên chúng ta hãy đi tìm nụ hoa chuối Nụ hoa thường thấy ở khúc nào có gì đó không ổn rồi là giới tính làm sao phân biệt được cây chuối đực và cây chuối cái đơn giản mà phân biệt như cha và mẹ thôi Chú Tăng, chưa bao giờ tôi nghe chú nhắc về cha mẹ Họ chết hết rồi Tất cả đều chết hết sao Này, đây là nụ hoa chuối Nếu các cậu thất bại Coi như thua đấy Tôi biết rồi Đừng lo, để tôi lo mọi chuyện Mọi người cẩn thận Ở đây có rất nhiều ma đấy có thật không đấy Nhanh lên à. đi Lấy một sợi chỉ màu đỏ Một đầu cột vào nụ hoa Còn đầu kia thì cột vào ngón chân cái của cậu sau đó dùng máu để làm đường dẫn sau đó cậu phải quay mặt về phía sau các cậu hãy tránh ra một bên suy nghĩ tới người con gái mà mình thích nhé được cậu phải nhắm mắt lại Phim được thuyết minh bởi Thái Nguyễn Số điện thoại 035 875 8372 Gọi tao ra làm gì Gọi tao ra làm gì Ông làm cái quái gì thế hả Tính hù chết bạn tôi sao à. Cậu sợ hả Vậy hãy bỏ cuộc nhanh đi Cậu có sao không Chó chết thật Ông đang sợ thì đúng Chúng tôi không hề sợ đâu à. Có phải như vậy không à. Phải rồi Không sợ đâu nhé Ông mở lên Ông mở lên Quay à Quay à Ông mở lên Đừng sợ Chúng ta đã lỡ đặt cược rồi Mọi chuyện sẽ ổn thôi Đừng sợ nữa à, Tôi không muốn đâu Tôi không thể tập trung à, được Vậy làm sao tìm được tinh linh chuối Nhắm mắt lại cậu sẽ không cảm thấy bất cứ điều gì Chúng ta sẽ thắng cược thôi mà Tất cả hy vọng nằm ở cậu hết đấy Này, làm nhanh lên đi chứ Tôi không muốn mất thời gian Khẩn trương lên à. Tôi tìm chỗ trốn trước đây à. Tôi cũng vậy Đừng đi mà Hãy ở lại đây với tôi nếu muốn làm con gà rút đầu thì trốn đi Sau này tôi sẽ gọi họ là đồ gà mái Phải rồi, mọi người mau lại đây dạ, Làm nhanh lên đi Túi sách của tôi vẫn còn đó à? Cả đôi giày của tôi nữa Dạ Gì Sao à. Chờ tôi nhé Không được bỏ tôi đâu đấy ああああ Cậu không thể có thêm bất cứ cái gì Được rồi tôi sẽ đưa 200 Vậy thì tiền đâu để tôi uống bia chứ hả Cho hai lon bia đi Oh. À. Chúng ta uống quá nhiều rồi Nhiêu đây thì nhầm nhò gì Tôi vẫn có thể uống thêm nữa Mà không say nữa kìa Được rồi, uống mau đi Được, tôi sẽ uống Này cậu đi đâu vậy Tôi cho cô biết Một bí mật Anh yêu em lắm Này, tại sao lại nằm ở đây? Mau chạy đi. Anh Hùng ơi, đằng kia có phải là cô gái đá anh hôm trước không? Đây là cô Linh, khách quen của tôi Anh muốn thế nào đây? Ồ, chỉ cần làm mấy đường là được rồi ừ. Bà vợ của đại ca không có ở nhà à. Đại ca đánh cô ấy như vậy Có thể cô ấy đi báo cảnh sát Mày thương hại nó sao hả Dạ, dạ. Vậy mày sẽ đi báo cảnh sát Dạ không Mau tìm nó về dạ. nhanh lên Dạ Đại ca Ah! Oh. Phải ừ. lộ Cậu say rồi Tôi đưa cậu về Tôi không say Tôi không cần cậu giúp Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi vâng, Này Cậu đi đâu à, mất rồi Chúng ta hãy đua xem nào Coi ai tới nhà trước nhé Tất nhiên tôi sẽ chạy trước rồi Vậy đua một ván Được Đua thì đua Đừng để rớt xuống sông đó Đừng có trù ẻo tôi Được thôi Cô bị đánh rất nặng Để tôi gọi cảnh sát giúp cô đây Sư phụ, giúp tôi đừng báo cảnh sát Tôi sẽ chết Nếu anh Hùng biết tôi báo cảnh sát Nhưng cô bị thương rất nghiêm trọng Tôi cảm thấy rất đau ở chỗ này ờ. Tôi ờ. Ờ. không thể chạm vào chỗ đó của cô được Chú phải nhìn xem nó nghiêm trọng như thế nào à? Không thể được Cô à, vui lòng lịch sự Chú không phải bác sĩ Tại sao lại quan tâm tôi Tôi cũng chẳng biết nữa ờ, Chú à, ở nhà hình như có tiếng phụ nữ phải không Đừng từ chối Chú đang làm tổn thương tôi đó Chú hãy để con lo việc này Cô à, cô bị thương rất nặng Cậu là ai vậy À, ờ, tôi là cháu của chú Kiên Tôi rành về khám bệnh lắm Tôi tốt như chú Kiên vậy ờ, Cô mau cởi đồ ra đi Để tôi giúp cô được không Được à, à, Chú ạ, à, con kiểm tra thấy ba chỗ rất nặng Không biết ai lại gây ra cho cô ấy như vậy Mau lấy rượu xoa tan máu bằng nhanh đi nào Chú vẫn chưa nói hết nữa Sau đó lấy thuốc này đắp vào Các người kiếm ai thế anh Hùng, không phải lỗi của em Đừng đánh em nữa mà Nói với hắn, cô bị thương rất nặng Lại đây Cậu muốn làm anh hùng Để quen con nhỏ này hả Không phải như vậy đâu Câm miệng lại Đừng làm điều gì ngu ngốc Lần này hãy nghe chú Anh Hùng muốn chơi trò mới không hả? Chơi như thế nào? Hãy đấm vào mặt tôi như anh đã đánh cô ấy Anh ấy dùng tay trái Anh ấy đã không sao nếu dùng tay phải Sử dụng tay phải của anh Đấm vào bụng tôi Còn cậu Đá vào đây bằng chân trái Cậu trước Sau đó tới phiên cậu chuẩn bị Đến đây Đánh đi Các cậu đang đánh đó là Thật khiến cho người ta thất vọng Dùng tay phải của anh đánh vào bụng tôi Đánh đi Để tôi chỉ cho các người cách đánh như thế nào Đây mới là đánh thực sự Phải phải Thằng kia Tao tha cho mày lần này Không cần mày tha cho tao đâu Tôi đã thay mặt anh hùng trừng phạt nó rồi Mau lấy mấy lọ thuốc đem về cho tao Mau rời khỏi chỗ này Nhanh lên Cảm ơn Cú đấm của chú thật lợi hại Mồ hôi của chú sao ra nhiều thế không có gì đâu Không ngờ Chú lại giải quyết tốt như thế Chú đã già rồi Nên giải quyết mọi chuyện sẽ tốt hơn Chú chỉ sợ hắn ta sẽ trả thù cháu đấy Cú đấm của hắn và chú đều có sức lực ngang nhau Chú không muốn động chạm tới hắn Chú chỉ muốn kiếm tiền sống qua ngày thôi phải rồi Ngày mai cháu đi mua một số thuốc vừa mới bị lấy cho chú Đi ngủ sớm đi Chú cũng vậy à à thằng Hải chết tiệt Mau trả tiền cho bọn tao Nếu không trả Đừng trách bọn tao đấy Thank you. Làm thế nào mà cô vào đây được Tôi mở cửa rồi vào thôi Linh Tại sao tóc của cô lại dài như vậy Anh thấy ngạc nhiên lắm sao Anh có nhớ hôm anh đi tìm tinh linh chuối không Không phải chứ Tôi chỉ làm chơi thôi

Không phải lỗi của tôi đâu Tôi chỉ đùa giỡn thôi mà Xin đừng làm hại tôi Đừng nhìn tôi như vậy à. Tôi sẽ đứng xa cho anh thoải mái anh không thể kêu tôi ra khỏi người cô Linh. Tại sao? Trừ khi anh đưa linh hồn tôi lên mặt trăng. Vẫn còn hai tầng. Làm sao tôi đưa lên đó được chứ? Sử dụng thuốc ngủ hay thuốc rầy Nếu không đưa tôi lên mặt trăng Tôi và cô Linh sẽ chết đấy Tại sao lại như vậy? Tôi có thể biến thành các bụi và bay đi mất Và cô Linh cũng bị như thế Thật là rắc rối Chúng ta đi ngủ thôi Tôi không thấy buồn ngủ Tới đây mau Tới đây Mau tới đây Đừng sợ quá Tôi không có sợ Hãy nắm lấy tay của tôi này Thư giãn đi Thử chạm vào người tôi xem nào Hãy tha cho tôi đi Làm ơn nào Tôi nghe nói Nếu làm chuyện đó với tinh linh chuối Người ta sẽ kiệt sức mà chết Không có chuyện đó đâu Tôi không muốn thử đâu mà Chúng ta thử đi anh bị mất ngủ Phải rồi, trước nay chưa hề có Sao cổ của anh lại cứng đơ vậy Tôi đã không nhúc nhích suốt 2 tiếng rồi Để tôi xoa bóp cho anh được không Đừng nhúc nhích đấy Cảm thấy tốt hơn chưa? À, à, có chuyện gì mà tìm nó à, sớm vậy Cậu Phong đâu rồi chú Cậu không biết nó phải đi lấy thuốc cho tôi rồi sao Sao trùng hợp vậy Chú ơi Chú đến đây để cháu nói cho chú biết tất cả mọi chuyện Là chuyện gì Chuyện bí ẩn dạ, trên thế giới Cậu ta và tôi đã đi tìm tinh linh chuối Và bây giờ tôi không thể đưa cô ấy đi Cậu đang nói cái gì vậy Dì Tại sao dám sờ mông của dì Không phải con Là ông ấy Anh Kiên Tôi có món đồ dành cho anh Giọng nói này trước giờ dì không hề nói với tôi Đừng chọc tôi nữa Cậu hay lắm Dám chơi tôi Cậu thích tôi làm chú ruột cậu lắm hả Xem này Anh có thích không anh đang cô đơn nên cần mặc áo ấm Tôi đã thức khuya để mai cho anh đấy Bữa sáng xong hết rồi Mau tới đó ăn đi Con đi đâu nữa vậy Tới đây đi Mau tới thắp nhang cho mẹ của cháu đi Chị ơi, mong chị phù hộ cho đứa con trai này cho nó mau sớm thành đạt và kết hôn đừng như người cha của nó không có à, chỗ chung thân mau giúp nó sớm lấy vợ để chị còn có thời gian bay nhảy à để chị hẹn hò với chú kiên phải không hả chị thì chuẩn bị có hai phần ăn thôi mau tới ngồi bàn đi à, ngồi xuống tôi sẽ đi làm thêm vài món cho no thức ăn tới liền đây có một cô gái khỏa thân vừa đi qua đây Có chuyện gì sao Chị vậy Tôi rất cảm động những gì cô làm cho tôi Mau mặc quần áo vào nhanh lên Hữu Hương à ừ? Đang ăn sáng sao Đây là bạn gái của cháu hả ừ. Ừ. Thật làm cô bất ngờ à. ừ. Cô ấy tên là Linh à, Cô ấy được chào đón ở đây Chào chị đi Chào chị Chào hỏi chú Kiên Chào chú Kiên anh Kiên, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta đi ờ. thôi. Ừ. Ừ. Ờ, ờ, đừng đi, ở lại đây đi để xem. Bạn gái của tôi Cậu đã biết cô ấy tên là Linh Thì đừng gọi là cô ấy nữa Cho chị cái số đo của em Chị sẽ may cho em một cái áo len Thôi chị đi đây Bye bye. Bye bye. Mau cài đút áo lại đi. Có phải anh đặt cược sẽ tìm được tôi? Thì anh đặt cược với chú Tăng đó. Ờ, Chúng ta đi nhanh lên. Tại sao cậu lại gọi tôi đến đây? Có phải cậu chấp nhận thua và tới đưa tiền cho tôi? Tôi sẽ giải quyết chuyện cá cược xong trong hôm nay. Tốt lắm. Hãy gọi tôi là người đẹp trai nhất thế gian thì tôi sẽ cho qua. Tôi sợ khi phát hiện ra sự thật thì làm chú thất vọng thôi. Thỏa thuận như vậy. Để tôi giới thiệu đây là Linh, tinh linh chuối. Đẹp thật cô bị hắn mua chuộc bao nhiêu tiền vậy? Chú vẫn không tin cô ấy là tinh linh chuối. Tin, tôi tin chứ. À? Em làm việc ở đâu, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Ông ấy nói cái gì vậy? Ông ấy muốn cô chứng minh cho ông ấy tin. Được thôi. Oh.

Không tin tôi là tinh linh chuối hả? Ông ấy không trả lời có nghĩa là ông ấy không tin Hôn đi, mau hút hết hơi thở của ông ấy Đừng Đừng, đừng Chú Tăng, chú không sao chứ Chú thua rồi, mau gọi tôi là cha đi Tôi sẽ bỏ qua Cha cha, ông tin tôi chưa hả? Chú Tăng, tôi hỏi chú một câu thôi Làm cách nào để đưa cô ấy đi Nếu tôi biết thì bạn tôi đã không chết rồi Đừng sợ trước sau gì cậu cũng chết thôi Tôi sẽ làm an táng cho cậu thật chu đáo Tốt lắm tốt lắm Cô cần à. đi cắt lại tóc ừ. Xáo bài đi Họ đang chơi cái gì vậy Đang chơi đánh bài Nếu có thể nhìn xuyên qua lá bài thì chúng ta giàu to Tôi có thể nhìn xuyên qua được đấy Cô làm được sao Đúng rồi Nhưng tôi phải biết tên gọi của những lá bài Bồi ạ, à, đến đây Cho tôi mượn tờ giấy và cây chiếc nào Bây giờ cô nhìn thấy gì thì viết vào tờ giấy này Nhìn vào bài của người đàn ông đó Rồi viết lại không cần phải biết tên những lá bài đó Được Hello, hello. Để tôi đi kiểm tra lại ờ, Hy vọng cô ấy có khả năng này à. Tuyệt vời Hắn làm gì vậy Tính tiền đi Làm gì mà vội vàng vậy Tôi sẽ báo thù Báo thù thì ra anh có tâm sự giấu trong lòng Nói ra, ai là người giết cha mẹ của anh Không phải như vậy Nghe đây chuyện là thế này có một thằng điên tên là Hùng đấy Chuyên cho vay nặng lãi và cờ bạc Bạn của tôi bị hắn cạt đến một xu cũng không còn Bây giờ sử dụng khả năng của cô để trả thù Vậy anh muốn thắng bao nhiêu Càng nhiều càng tốt Tôi muốn thắng khoảng nửa triệu Cũng không phải nhiều mà Chúng ta đi nhanh lên Để tôi nhìn mặt anh một lần Nhìn làm gì chứ Một lần thôi Anh rất đẹp trai nhưng anh sẽ không được hưởng nếu anh thắng anh không thể sống mà xài tiền đó cái gì xem tướng hả nghiêm trọng vậy sao tất nhiên tôi không tham lam tôi không muốn một tỷ tôi chỉ muốn có nửa triệu anh sẽ bị gặp nguy hiểm anh không thể sống đến sáng mai à. đừng lo nếu tôi gặp nguy hiểm thì cô sẽ giúp tôi chứ hả Nhìn xem bên trong số mấy 4, 5, 6 tài Đặt cược đi Nhanh lên 5 ngàn cho tài 4, 5, 6 15 tài Tiền của ai đây Là của tôi Cầm lấy Mãi là mãi là Đặt đi nào Hai ba sáu tài Mười ngàn cho tài Hai ba năm Xỉu Xin lỗi tôi nhìn nhầm Chỉ cần nói xin lỗi là được sao Cô không phân biệt giữa 235 với 236 Nó là số 5 không phải số 6 5 Lần này như thế nào Bên trong là số mấy Là số 5 không phải số 6 Cảm ơn 30 đô cho xỉu 10.000 đô cho xỉu Đặt rồi bỏ tay ra Sao cô lại có nhiều tiền như vậy Tôi lấy của người phụ nữ bên cạnh 1329 xỉu Thắng rồi Chúng ta thắng rồi đây là phần của anh Kể từ khi cô nói tôi không xài được số tiền này Sao cô không đặt giúp tôi Tôi có thể mắc khả năng nhìn thấu Nếu tôi thắng Tôi đã mất rất nhiều sức lực cho trò chơi này của anh Tôi có thể truyền hơi thở của tôi cho cô Ừ, tôi phải mua lại đi, đi vào đi chỉnh ngộ. Quên đi nha, đưa tôi tiền và tôi sẽ đặt cược cho tôi. Chỉ cần nhìn những con số trong đó cho tôi. Tất cả đều bốn lúc đó. Tôi đặt 10.000 đô cho số 4 ừ. Nếu thắng anh sẽ được một triệu rưỡi Đừng thế, anh có thể chết bất cứ lúc nào Ê, chuẩn bị mở khoan đã này có đặt không nhanh lên đi chứ chờ chút tôi đặt ba ngàn cho bốn nút à. mở ra tất cả đều bốn nút tôi thắng rồi tôi có được bốn trăm năm mươi ngàn đô mày ở đây để tao đi gọi đại ca tới Thank you cảm ơn đi uống trà, đa tạ晒喎。Ừ, mau cho cậu đấy. Cảm ơn nhiều. Mình chưa nhìn phong là lấy đâu. Chữ dùng tôi đi. Bên nào quay hụ à? Chúng ta ra ngoài ăn thôi. Anh có thể chết vào tối nay. Cô lúc nào cũng rù ẻo tôi hết vậy. Đại ca, bọn nó còn rất trẻ. Nghe nói hôm nay cậu gặp may mắn anh hùng Đúng là trái đất tròn thật Người phía sau không phải là Linh sao Thì ra đây là Hùng Điên Anh Hùng, tôi không nghĩ rằng có thể gặp anh ở đây Đây là 50.000 đô cả vốn lẫn lãi tiền của bạn tôi nợ anh Bồi dưỡng cho anh này Anh cũng có phần Đúng rồi, còn một điều nữa Anh đã lấy tiền rồi Hãy trả giấy tờ nhà của bạn tôi Mau đi lấy giấy tờ nhà cho hắn Đại ca, em sẽ lấy ngay Cảm ơn à. Chúng tôi đi đây Đợi đã Đoán xem tao đang cầm lá bài gì Anh không đùa chứ Con Astro Là con năm bích Tạm biệt anh hùng Tất cả đứng yên Mau chạy đi Đứng yên tại chỗ Đại ca nhanh lên Dừng lại Mau trở lên trên Bây giờ họ không thể thấy chúng ta nữa Như vậy là tàn hình sao đi nhanh lên Đi mau lên đi Lúc nãy mấy người chạy nhanh lắm mà à. Bọn họ cũng đánh bạc tại sao không bắt họ chứ Đừng có chở trò điên ở đây à. Mau đi ra xe nhanh lên Có gì để nhìn chứ Tôi Tôi đã nói với anh trước rồi mà không nghe hả? Tại sao cô lại làm như vậy chứ? Tôi phải giúp cho anh không gặp xui xẻo. Tôi thật sự gặp xui xẻo. Taxi. Tới đường Trung Châu Dừng lại Mau xuống xe Có chuyện gì vậy Chạy nhanh Đứng lại Súng của anh có thể làm tôi bị thương đấy Tôi không điều khiển được tay lái tôi đã nói trước rồi mà ờ, Tim ơi! Anh quá chứ! sự thật ờ, Có thể mình không còn sống nữa Không có chuyện đó đâu Em có biết anh mơ thấy gì không? Biết chứ, chúng mình mơ chung cùng một giấc mơ mà Vậy thì anh không thể giấu em được chuyện gì rồi Anh nghe này, anh và em bây giờ đã thành một rồi Vậy nếu anh ước mơ đến một người con gái khác thì sao? Em sẽ giết anh đấy hiểu chưa? À, Chú của anh có một số thuốc bổ à. Nó có thể giúp anh phục hồi sức khỏe Không cần đâu, anh còn trẻ mà Anh còn đủ sức để mơ đến em vài lần nữa vẫn không sao Nhưng anh cần phải tẩm bổ Nghe lời em đi mà Được rồi Wow, Cậu làm gì mà hai con mắt bị đen như vậy Chắc à? hôm qua chú làm gì xấu nên mắt bị đen à. ờ. Mắt cậu cũng bị đen kìa Vào đây đi ờ, Có thứ thuốc gì giúp tôi tẩm bổ không Canh gà hầm tẩm bổ là số 1 Canh gà hầm sao Mà tại sao chú lại tẩm bổ khi chưa có vợ Ôi, cái cây chi tận hôm nay à? Canh gà nấu xong chưa bà xã? Đừng nóng, sắp xong rồi. Canh gà này rất tốt cho anh. Gì? Hải. À, chậm thôi. À. Canh gà em nấu là nhất trên đời. Nịnh quá đi. Ừ, này, Ăn chung đi. Ai ai là Chú à, chú nên lấy chị tôi càng sớm càng tốt. Tùy vào tôi có thích hay không cái đã. Phải Hai người đang nói xấu tôi cái gì vậy Chú ấy nói là phải cưới chị càng nhanh càng tốt Chú cũng đã lớn tuổi rồi Đúng rồi đó ừ. Con theo phe chú ấy từ khi nào thế Lơ ăn đi, chị ra cửa hàng đây. À, lẹ, lẹ, lẹ. Uhm. Ây da, ừ. Tôi cảm thấy sức lực tăng lên rất nhiều. Tuy vẫn còn mệt nhưng chỗ đó thì không. Thật không đấy Chú không tin à Thấy sức mạnh của tôi chưa Ngựa con háo đá Đánh mà gì chứ Chú làm gì vậy chứ? là Mau quỳ xuống lại tổ tiên đi Một lần nữa Tốt, đứng lên đi Qua đây ngồi xuống đi Sau khi à. kết hôn em phải học cách cư xử Nấu nướng hiểu chưa dạ. Thật ra đàn ông rất là tốt Chỉ cần em nghe lời họ và biết cách chịu chuộng Thì em sẽ giành được trái tim của họ Lạc mềm buộc chặt mà Nhớ đừng có mềm lòng quá Và luôn chịu chồng về khoảng đó Để chồng mình thể hiện sức mạnh và bản lĩnh của người đàn ông Làm như vậy thì chồng sẽ yêu mình mãi mãi Nhưng làm sao biết được họ có yêu mình không Tối nay chị em mình sẽ thử Làm thế nào Anh ấy sẽ thể hiện tâm trạng ra bên ngoài Tâm trạng như thế nào? Ừ. Ghen. sư sư phán à? phán à. dạ. Em có chuyện muốn nói với anh. Ra đây. Dạ. À. Cô Linh sẽ thử tình yêu của Hải dành cho cô ấy. Có thể cô Linh sẽ tán tỉnh anh để kiểm tra tâm trạng của Hải đừng kháng cự lại hiểu chưa hiểu rồi Hãy lấy giùm tôi ly nước Được Tôi cần đi vệ sinh một chút Thực hiện kế hoạch họ đang âm mưu kiểm tra cậu. Ờ. Đừng thể hiện tâm trạng ra ngoài. đây à? Chuyện gì vậy Tại sao anh không kháng cự lại Em không ngờ anh lại như vậy Tôi đỡ Tôi đỡ Anh đang ghen Em hài lòng chưa Em chỉ làm cho vui thôi Anh đừng giận em mà ừ. Được rồi Chúng ta ra ngoài ăn tiếp đi Đi thôi Là chị tôi gây ra đó sao Cô ấy tát tôi rồi bỏ đi rồi Xin lỗi chú Là lỗi của tôi Thôi đừng nói nữa Ăn cơm đi Hồng anh hùng Tôi không thể giúp anh được Tài liệu của tôi à, Anh sắp chết vì buồn đây Có thể đi chơi với anh được không Được rồi Chúng ta đi đâu đây dạ. Chỗ cũ nhé Nếu em đến trễ Anh sẽ phạt em đó Em biết rồi Vale. Ừ. Chị cần đi lo một số chuyện của cửa hàng Hai đứa đốt hết đống này rồi đóng à. cửa lại nghe chưa Nhớ đóng cửa cẩn thận và đổ rác luôn đó Biết rồi, chị đi nhanh đi Chúc may mắn Chú với chị đi hẹn hò với nhau đó À? Em có cái này cho anh Là cái gì vậy? Để cho em đeo nó giúp anh Em không sao chứ Ngày mai là ngày rằm Phong không có ở đây Làm sao đưa được em lên mặt trăng bây giờ Chúng mình ra khiêu vũ được không anh Được nhiệt độ hiện tại hụ rồi đó Không khí ở đây tốt hơn mấy quán karaoke Xin hỏi hai vị dùng gì Cho tôi bia Ra khiêu vũ thôi Xin khoa Em cảm thấy có lỗi khi đã tác anh Không sao, em đừng bận tâm Anh sẵn sàng tha thứ cho em bất cứ điều gì Bọn họ ở đó kìa Đừng rời xa em mà Mày biết dùng phép thuật phải không Nói mau Oh!

truyền hơi thở cho em Đừng làm như vậy Em không sao đâu Linh Đừng lo mà, em ổn mà. Phim được thuyết minh bởi Thái Nguyễn, số điện thoại 035 873 8372. cảm ơn nhé, không có gì. Quay, một phần này ra. Này, tôi về rồi. Sao cậu cứ nhìn chậm chậm vào tôi như thế? Cậu sẽ giúp tôi chứ? Đi. Hậu về. Được tôi sẽ giúp cậu à! Em là ánh sáng của lòng anh Bằng lòng làm vợ của anh nhé Tôi đã trao trinh khí của tôi cho cô Bằng lòng lấy tôi nhé ra chuyện gì Chuyện gì đã xảy ra Để anh đưa em đi đến bệnh viện Anh Kiên Bây giờ Anh tâm đi Anh sẽ đưa em đến bệnh viện Đừng lo Thằng, tỉnh lại nhanh đi Mau trả lời anh đi Cô ấy chết rồi Bây giờ tôi sẽ đi tìm thằng Hải Và tất cả người thân của nó Ôi, không ôi, ôi, anh chị không, vâng, tên Hùng biến thành ma rồi Hắn vừa giết vợ tương lai của chú Bây giờ hắn đang trên đường tới nhà Hải Có chuyện gì vậy

Phong ơi, tinh linh sao rồi? Chú nhìn đi. Thôi chết, tới giờ rồi. Chú lên đón giúp họ đi Con sẽ ở đây trị hắn Nhanh lên chú Mau đưa Linh lên mặt trăng Lên đó và giúp họ đi Không phải ở đây Ở trên kia Hết công lực rồi

Không được lên trên đó Mau quay lại đây cầu, đi rồi, à. Thằng ngu Tao ở đây nè Trời ơi, xe của tôi, Cậu nên nói lời cuối cùng với cô ấy Những tình cảm của anh dành cho em Em sẽ không bao giờ quên Chuyện gì đã xảy ra Không có gì Chú vừa thực hiện một công việc tốt đấy Đừng buồn nữa Chú ạ à, Chúng ta đi thôi Anh đã từng mơ một giấc mơ dài chưa hả? Cũng đôi lúc Trong mơ tôi thấy tôi quen một người đàn ông Nhưng tôi không hề thấy được khuôn mặt Ngày nào chúng tôi cũng đi chơi với nhau Cứ như là chúng tôi yêu nhau dữ dội lắm Rồi một cơn gió thổi ra làm tôi tỉnh giấc Tôi có cái này tặng anh Tặng cho tôi sao Tất nhiên, quà mừng sinh nhật của tôi dành cho anh đó.